Cho đi năm thứ này là tự bỏ tiền mua họa vào thân. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta thường nghe Phật dạy, trước khi đòi nhận lại thì phải biết cho đi, người hào phóng sẽ luôn có nhiều phước báu quẩn quanh, cuộc đời sẽ được thông thuận may mắn. Chính vì thế nên dân gian ta có câu sởi lời trời cho, bò bò trời quở. Khuyên con cháu nên giữ đức tính thơm thảo, thường xuyên chia sẻ với người khác. Tuy nhiên, có năm thứ sau đây nhất định bạn phải ki bo một chút, hãy giữ riêng cho mình thôi, chứ dại chia cho người khác. Bởi cho đi thì cũng tốt thật đấy, nhưng lại hại mình vô kể. Quý vị hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm qua video sau nhé. Thứ nhất, ăn uống. Nhường cơm xẻ áo hay một miếng khi đói bằng một gói khi no luôn là truyền thống tốt đẹp của cha ông ta dạy thế hệ sau từ xưa tới nay – phước lành vô kể khi ta cho người khác miếng ăn tấm áo khi họ lâm vào cảnh cơ hàn đói rách. Thế nhưng, có những kiểu ăn uống rất kỵ việc cho đi bởi vì chẳng những nó không giúp ta tích thêm tí phước báo nào mà còn là nguồn cơn gây ra tội lỗi. Đó chính là những bữa ăn nhậu thừa thãi, bàn chuyện trên trời dưới bề, vui chơi giải trí, tán gẫu chém gió, chẳng khiến bản thân mỗi người có thêm được chút trí tuệ hay gia tăng công đức nào, đó là chưa kể những hậu quả sau các cuộc ăn nhậu, nào say xỉn, nào đánh nhau, mắng nhau, rồi đủ thứ tật bệnh khác từ thói quen ăn uống vô tội bên bản nhậu tích tụ mà thành. Đành rằng, thì thoảng cũng cần có những cuộc gặp mặt giữa người thân bạn bè, chẳng lẽ chỉ uống nước suông chứ không ăn không nhậu. Nhưng khi ta biết chân quý cuộc đời này, biết trọng tâm cuộc đời là gì, điều gì mới là quan trọng nhất và cần chú tâm nhất, ta sẽ tự dưng thấy rằng những cuộc nhậu nhẹt như vậy thật vô bổ biết bao. Đối với người thành công bằng chính năng lực của mình, thời gian của họ là tiền bạc. Do vậy, họ không chi tiêu thời gian một cách hào phóng vì những điều nhỏ nhặt đó. Họ sẵn sàng dành thời gian quý báu của bản thân để học tập đầu tư kiến thức và kết giao với những người thành công hơn là say xưa trong những cuộc gặp vô thưởng vô phạt bên bàn nhậu. Thứ hai, thể hiện bản thân. Càng khoe khoang cái gì, càng thiếu cái đó và càng khoe khoang điều gì thì lại càng mất đi điều đó. Thể hiện bản thân có nhiều cách, nhưng thể hiện bằng cách khoe khoang thì chẳng bao giờ bền mà còn tổn phước. Ông cha ta có câu thùng rỗng kêu to chẳng sai tí nào, người thực sự giỏi giang càng thực chất bao nhiêu, càng bình đạm bấy nhiêu và họ cũng ít khi thích nói về bản thân mình, thế nên mới có câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn là vậy. Đừng quá xem trọng bản thân mình mà quên đi cái đức khiêm tốn mới là điều cần chú trọng phát huy bạn nhé. Thứ ba, coi trọng thể diện. Tất nhiên mỗi người đều phải coi trọng phẩm giá của bản thân mình thì mới có thể đứng vững trên cõi đời này được. Nhưng việc có lòng tự trọng khác hẳn với việc coi thể diện của mình là trên hết. Người có lòng tự trọng luôn tự biết giới hạn của bản thân mình trong hành vi ứng xử để không bao giờ làm ra những việc quá lố, Chính vì vậy, họ cũng chẳng cần phải sủ lông nhím lên đáp trả người khác mỗi khi cảm thấy danh dự bản thân bị tổn hại. Trong xã hội ngày nay, nhiều người quá xem trọng thể diện, khi không buông được thể diện xuống, thời gian lâu dài sẽ khiến cơ hội thành công của họ cũng theo đó mà mất đi. Đối với một người mà nói bản thân phải tự biết tôn trọng chính mình thì mới mong người khác tôn trọng. Thứ tư, chi tiêu quá mức. Nhiều người có quan niệm rằng sống chỉ có một lần ai rồi chẳng phải khuất núi, tiền bạc của cải có nhiều cũng mang theo được cái gì đâu. Tại sao không tận hưởng sung sướng mà phải kìm nén khổ sở để làm gì? Vậy là làm được bao nhiêu họ vung tay mua sắm mà không có ý thức dành dụng tiết kiệm chút nào. Quý vị hãy lắng nghe câu chuyện sau đây nhé. Bà Lưu năm nay đã 68 tuổi, về hưu được 18 năm, bà có một cuốn sổ tiết kiệm lên tới 1,7 tỷ đồng. Mọi người nói rằng bà có nhiều tiền như vậy để làm gì? Nhưng đối mặt với những gì họ nói, bà chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Bà quan niệm rằng thà có tiền còn hơn không có tiền, không ai đảm bảo sau này cuộc sống không xảy ra biến cố nào. Để tiết kiệm tiền, bà không chỉ bị người ngoài nói, ngay cả con ruột cũng không hiểu, mặc kệ mọi người nghĩ gì. Chỉ đến khi có một biến cố xảy ra, tất cả mọi người đã thay đổi con mắt nhìn bà. Ba năm trước, con trai bà gây tai nạn buộc phải bồi thường 700 triệu đồng nếu không sẽ bị kiện đi tù. Cuộc sống của con trai cũng không dư giả gì, còn phải trả tiền vay ngân hàng lúc mua nhà. Là người mẹ bà không thể nhìn cảnh con trai mình vào tù được nên đã đứng ra trả hết số tiền bồi thường đó. Một lần khác, bà lên cơn nhồi máu cơ tim, cần phải phẫu thuật tiêu tốn không ít tiền của. Sau này còn một ít tiền vì cháu ốm nên con trai và con dâu không đi làm, tập trung chăm sóc, vì thế bà đã đứng ra trả nợ ngân hàng thay. Vì vậy sau những gì trải qua, mọi người trở nên ngưỡng mộ trước tầm nhìn xa của bà. Sau đó, con trai và con dâu bắt đầu học theo mẹ mình, sống tiết kiệm không hoang phí nữa. Quý vị thấy đấy, lúc còn trẻ còn khỏe, nếu không chuẩn bị sẵn tài chính thì về già chúng ta trông cậy vào đâu để sống. Dù tuổi già sống thoải mái, nhưng cũng cần đề phòng tai nạn xảy ra bất cứ lúc nào. Để đề phòng những bất chắc xảy ra bất ngờ, chúng ta cần có một số tiền phòng thân – chỉ cần trong tay có tiền, bạn mới an nhàn tận hưởng bình yên của tuổi già. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta quan sát thấy sẽ có nhiều người chi tiêu quá mức sức khỏe cũng như tiền bạc để đạt được ước mơ. Những người truy cầu danh lợi vắt óc suy tính với mong muốn kiếm thật nhiều tiền và làm rỡ tổ tông, họ sẵn sàng chi tiêu hết thảy mọi thứ để đạt được nó. Chính những điều này sẽ khiến họ chỉ có thể hưởng thụ tương lai tốt đẹp trên giường bệnh mà thôi. Thứ năm, thời gian. Có được cuộc sống ngày hôm nay là điều vô cùng quý, tuy nhiên rất nhiều người để thời gian trôi qua lãng phí hơn là tận dụng từng giây phút trong cuộc sống ngắn ngủi này. Thời gian giống như nước chảy từng giọt từng giọt tập hợp lại sức mạnh là vô biên, có thể sẽ chỉ là dòng nước chậm chậm trôi, cũng có thể là sông hồ đại dương. Người quen với việc lãng phí thời gian có thể sẽ không phát hiện ra sự hao mòn của mỗi khoảnh khắc nhàm chán với cuộc sống. Chỉ có người biết tận dụng thời gian mới hiểu rằng mỗi giây, mỗi phút chăm chỉ là đầu tư cho cuộc đời. Đối với những người phung phí thời gian hai ba giờ đồng hồ có thể chẳng đáng là bao, nhưng đối với những người trân trọng thời gian mà nói, mỗi giây mỗi phút đều vô cùng đáng quý. Những người cố gắng hết thời gian cuối cùng đều sẽ bị thời gian giết chết – còn khoảng thời gian bị lãng phí sẽ phải trả giá bằng một cuộc sống khổ sở. Chỉ khi con người không phụ thời gian, thời gian mới không phụ con người. Quý vị thân mến, phần cuối của video hôm nay xin mời quý vị lắng nghe một câu chuyện vô cùng sâu sắc và ý nghĩa về cuộc sống. Khi nghe xong, chắc hẳn quý vị sẽ có những cảm nhận thật đặc biệt và rút ra bài học quý giá cho mình người thợ xây nọ đã làm việc rất chuyên cần và hữu hiệu trong nhiều năm cho một hãng thầu xây dựng. Một ngày kia, ông ngỏ ý với hãng muốn xin nghỉ việc về hưu để vui thú với gia đình. Hãng thầu rất tiếc khi thiếu đi một người thợ giỏi đã tận tụy nhiều năm. Hãng đề nghị ông cố gắng ở lại giúp hãng xây một căn nhà trước khi thôi việc. Ông ta nhận lời. Vì biết mình sẽ giải nghệ cùng với sự miễn cưỡng, ông ta làm việc một cách tắc trách quả quyết, xây dựng căn nhà với những vật liệu tầm thường kém chọn lọc miễn có một bề ngoài đẹp đẽ mà thôi. Mấy tháng sau căn nhà đã hoàn thành, người chủ hãng mời ông đến chào cho ông một chiếc chìa khóa của ngôi nhà và nói ông đã gắn bó và làm việc rất tận tụy với hãng trong nhiều năm để tưởng thưởng về sự đóng góp của ông cho sự thịnh vượng của hãng. Chúng tôi xin tặng ông ngôi nhà vừa xây xong. Thật là bàng hoàng nếu người thợ biết mình sẽ xây cất căn nhà cho mình thì hẳn ông ta đã làm việc cẩn thận hơn và chọn lựa những vật liệu có phẩm chất hơn. Sự việc tắc trách chỉ có một mình ông ta biết và nay thì ông phải sống với căn nhà mà ông biết rõ là kém phẩm chất như thế nào. Câu chuyện người thợ xây cũng tương tự như chuyện đời của chúng ta, cũng như người thợ già kia, chúng ta thường tạo dựng một đời sống hào nhoáng tạm bợ. Đùa đòi, không chú trọng tới phẩm chất của nó – nhiều khi ngồi kiểm điểm những sự bê bối của mình trong quá khứ, chúng ta thấy mình đang phải cam chịu những hậu quả của nó. Cuộc đời là một công trình kiến trúc do chính mình tạo nên, đời sống hiện tại là kết quả của sự tạo dựng trong quá khứ, đời sống ngày mai sẽ là kết quả của sự tạo dựng hôm nay. Hãy xây dựng đời mình một cách đúng đắn quý vị nhé!